Ok thì uh, hôm nay uh, Nguyên biệt xin làm một video gửi đến anh em về cái bộ môn uh, bài lá bài biệt nha anh em thì anh em uh, biết rồi đó nhìn cái anh em nhìn trên màn hình là anh em biết là mình đang chơi cái môn gì rồi đúng không đây là máy đánh bài chuyên đánh bài chợ nha anh em bài ra bài chuyên xì chất và xì vé đó bài xì chất xì vé này thì anh em biết rồi là mục đích anh em nhìn là nhìn tay mình ha đó anh em nhìn trên màn hình nè là qua một cái máy đánh bài như này là cái máy này anh em ở nhà có thể biết được báo cho người ở trên sòng á cách anh em tầm 1.000 km có nghĩa là anh em đang ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh đúng không thì anh em báo cho ở người ở ngoài Bắc đánh vẫn được đó chứ không phải nhất thiết là anh em phải gần nhau đó kết nối qua wifi đó tai nghe siêu nhỏ đó, những cái tai nghe siêu nhỏ như thế này đó, anh em đeo vào lỗ tai nha anh em nha cực kỳ là là, là gọn và nhẹ nhàng cho anh em chơi đó những cái tai nghe siêu nhỏ như thế này cái thứ hai nữa là những cái máy nghe đây là những cái máy nghe để chúng ta kết nối với tai nghe đó thì khi anh em chơi sòng á thì bắt buộc anh em mua cái bộ này á thì nó kèm với máy tem máy nghe có nghĩa là máy đánh bài máy nghe và tai nghe để anh em có thể liên lạc với nhau đó còn à, mình sẽ giới thiệu sơ về những cái sản phẩm bên mình về những dòng máy đánh bài mà cao cấp hiện đại nhất bây giờ đó thứ nhất là qua những cái máy iPhone như thế này iPhone 6 từ nói chung từ 6 7 Plus rồi này kia thì tùy dòng đời của anh em đó thì uh, tiền nào của đó tiền nhiều thì máy xịn tiền ít thì máy bình thường nói chung nó cũng không có lỗi thời đúng không anh em thường thường bây giờ nếu đánh bài dụ như dễ nhất thì anh em dùng những cái máy uh, ờ, Visamart như thế này đây những cái máy mà của của uh, Samsung rồi Visamart có nghĩa là những cái máy này á nó cực kỳ là, là là đẹp cho anh em nha đây mình sẽ cho anh em xem cái máy nè đó những cái dòng máy rất là đẹp đó nhìn nè liền lạc có nghĩa là anh em soi cam anh em vừa chơi vừa soi vừa soi bài được và anh em vừa có thể là là chơi game hay lướt web bất cứ nói chung là bao cho anh em cái chuyện gọi là ảnh camera cho anh em nha rồi còn thắc mắc như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình nè 0849130393 để được nguyên biệt tư vấn và nhân viên của mình sẽ ờ, gọi cho anh, anh em chứ anh gọi tới là sẽ có người nghe máy và nhắc máy và, và sẽ hướng dẫn nhiều hơn để cho anh em chơi đó còn nói về nói về bài lá thì anh em đã biết rồi ở bên mình nó cung cấp tất cả các loại bài lá nè thứ nhất là bài lá đó anh em chơi bài hay máy móc những cái thiết bị mà hỗ trợ cho anh em chơi á, đều có nha anh em chỉ là anh em liên hệ số điện thoại này 0849 130393 rồi bên mình còn cung cấp cho anh em tất cả các loại bột cua này tài xỉu nói chung là rất nhiều thứ để anh em chơi chỉ cần anh em nhắc máy lên và gọi số điện thoại trên màn hình thôi mình sẽ tư vấn cho anh em đó còn bây giờ mình sẽ coi mình rút bài cho anh em xem nha đây mình sẽ rung lên cái cái máy này á ở nhà sẽ rung lên nha anh em mạng hơi lát anh em nha đó mạng hơi lát rồi ờ, bây giờ mình sẽ sẽ rung cho anh em xem mạng lát quá anh em ạ anh em có thấy không anh em đó rồi để mình kết nối lại nha anh em nha để mình kết nối lại đó đây là mình sẽ kết nối vào một cái máy ở nhà như thế này đó anh em đợi mình tí đây là dòng máy đánh bài mới nhất 2021 nha anh em nha rất dễ chơi và tiện lợi cho anh em luôn đó bao cho anh em cái chuyện mà anh em vào sòng mà mà mà, mà có thể là ẩn được tất cả nha anh em nha đó kết nối qua một cái máy ở nhà như thế này ừ. thì khi nó gặp chế độ like anh giờ bấm vô là xong anh em nha đó mình sẽ rút bài cho anh em xem đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh hoặc anh em gọi trực tiếp cho màn hình đó bây giờ mình sẽ kéo này cây hai này anh em cây 10 chuồng này anh em đó có nghĩa là người ở nhà sẽ đọc được bài và thấy cái bài cây xì dách này anh em cây xì xì cơ này đó, anh em thấy chưa nói chung là rất là rõ nha anh em cái số chuồng này đó anh em thấy chưa anh em có thể chỉnh qua chỉnh lại được nha anh em đó chỉnh lên chỉnh xuống cái tám cơ này anh em đúng không nè đó nó rất cực kỳ tiện lợi và dễ chơi cho anh em đó nó rất là dễ chơi anh em nha anh em nhìn nè máy máy nói chung là rất là dễ chơi đó cái hai này đó khi anh em bột bột đít anh em chỉ cần rút nữa hay là đã thấy rồi nha anh em nha đó bột đít anh em rút hơi là thấy rồi đó thì giờ quay qua điện thoại này thì anh em có cố gắng nhìn kỹ cho mình nha xem kỹ cho mình để mà còn biết về cái cái bộ môn mà mến bài xì dách xì tố này nha đó thì video có hạn anh em cứ ờ, thắc mắc thì liên hệ trực tiếp số điện thoại nha 08 49 130393 đó anh em xem video thấy hay thì nhớ để là một like một đăng ký kênh và anh em ờ, muốn trải nghiệm qua những cái sản phẩm của bên cơ sở của Nguyên Biệp thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình chúc anh em cái năm 2021 này đó thì thành công hơn trong cái bộ môn ờ, cờ bạc xin chào anh em